Ok, à, chào mừng anh em đã đến với kênh à, Trịnh Tướng soi kèo à, cũng như à, Trịnh Tướng bóng đá VIP của mình. Còn lại thì à, anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ để lại cho mình cái nút like. À, sau khi xem xong nhớ cho mình cái nút like, cái nút đăng ký kênh thì à, cái kênh nó mới ngày càng phát triển và mình mới có động lực mình lên cho anh em những cái à, kèo chất lượng à, để cho anh em có thể đầu tư được. À, thì à, còn cái trang Facebook ấy thì anh em nào mà chưa có cái Facebook của mình thì anh em chỉ việc à, gõ à, kèo bóng trịnh tuấn ví liền không giấu đó, nó sẽ ra cái trang facebook của mình đấy cái trang cá nhân của mình thì anh em ờ, để lại cái nút kết bạn đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em ờ, cái cách để chúng ta ờ, chơi cho nó hiệu quả không phải anh em chơi ở ngoài qua qua cò hoặc là anh em cắt cái trang về một trận năm sáu chục củ đấy à, hoặc là một trang một tuần anh em trả cho người ta ba bốn chục củ thì anh em chơi cái kiểu đó thì đa số là anh em gãy rất là nhiều bởi vì anh em tự chơi một mình thứ nhất cái thứ hai là anh em chơi không có hội nhóm chơi không có người soi kèo đó thứ ba là anh em chơi thua xong anh em cay cú anh em chơi tào lao đó thì thành ra là đa số là anh em thua đó một phần nguyên nhân ở đó đó thứ tư là anh em chơi không có chủ động anh em báo xong anh em đi ngủ thì làm gì biết nó đá như thế nào đúng không đó thì thì thì nó có nhiều cái thì uh, thì inbox mình mình sẽ giải quyết những cái vấn đề đó anh em gặp phải thì chắc chắn không thể nào mà chúng ta 10 trận ta húp hết 10 thì 10 trận mà anh em ăn 7 8 trận thì anh em có lãi đó vậy thôi đơn giản thì mình cũng đã lên cho anh em rất là nhiều cái trận đấu trong cái khu khổ Hoàng Anh ở trên cái kênh trình bốn trình tuấn một đá vip rồi anh em lên cho mình cái nút đăng ký ấn chuông thông báo đó thì sẽ không bỏ lỡ những cái video mới nhất thì ờ, anh em để ý là ở ờ, trong cái ờ, tuần này thì cái trận đấu mà cũng rất được nhiều anh em quan tâm ở ngoài cái trận MU Leeds United sẽ còn có trận Manchester City sẽ gặp Aston Villa đó Manchester City đang trong cái uh, bối cảnh rối ren về uh, thượng tầng và cũng như phòng thay đồ và cũng như uh, lực lượng rõ ràng uh, Aston Villa thì uh, hôm nay là hành quân đến sân của họ và họ giải quyết thế nào để bỏ đi những cái lùm xùm và hướng tới cái vị trí cao trong cái uh, mùa giải năm nay và cái vị trí cái chức vô địch nữa thì Man City có thắng được Aston Villa trên sân nhà của mình hay không đó thì tỷ lệ kèo như thế nào để anh em đầu tư được đó thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để cho anh em có thể chủ động tìm ra cái kèo tối ưu nhất cho mình ok thì điểm qua các bạn xếp hạng ngoại anh ở thời điểm hiện tại Manchester City đang đứng thứ hai và thua Arsenal tới tận 5 điểm và đá hơn một vòng đấu đó đá hơn một một vòng đấu đó rõ ràng à, đây là một cái à, nhiệm vụ cũng tương đối được thôi à, tương đối không có gì có khó khăn nếu như mà Manchester City bỏ qua những cái lùm xùm ở trong khoảng thời gian vừa qua tập trung vào 100% vào cái uh, việc thi đấu còn chưa kể Man City nếu mà bị uh, điều tra ra thì họ còn có thể họ bị xuống hạng hoặc là họ bị trừ điểm luôn thì ừ, tới đó thì tính sao nên bây giờ đá tốt trước cái đã đó và hôm nay họ tiếp Aston Villa trên sân nhà của mình uh, với một cái uh, phong độ gần đây của họ uh, không thực sự tốt bằng chứng là anh em để ý là tuy là không còn Man City có những cái trận thắng trẻ che không còn Man City có những cái trận đấu mà an tâm cho giới đầu tư nữa mà thay vào đó là một Man City đang bất ổn những lúc thì thua lúc thì hòa đấy những lúc thì thắng mà thắng cũng không có nhiều bàn thắng đó, chứng tỏ hiện tại đang gặp một số cái bất ổn rõ ràng là bất ổn đó và trận gần nhất để thua 0-1 trước Tottenham chính trên sân của Tottenham luôn thì uh, minh chứng cho Manchester City đang gặp nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết ngay đặc biệt là trong cái trận đấu này ờ, chỉ tiếp Aston Villa à, đang đang có một cái phong độ thi đấu rất là tốt trong khoảng thời gian vừa qua anh em để ý là trong ờ, uh, 6 trận gần nhất thì Aston Villa mới chỉ thua hai trận mà thôi ở trước Liver và cũng như trước Leicester City còn lại thì họ có những chiến thắng với những đối thủ là Leeds này đó hòa Wolver này thắng Tottenham 2-0 luôn đấy và thắng Southampton đấy thì ờ, cái phong độ Aston Villa cũng là không ổn định cho lắm ấy cũng không ổn định cho lắm và hôm nay thì hai thằng gặp nhau thì chỉ thống kê vào trong cái quá khứ để cho anh em tham khảo thôi ở trong quá khứ thì đa số là Man City có những chiến thắng trước Aston Villa nhưng Man City chưa bao giờ thắng đậm được Aston Villa đó bởi vì hai đội bóng này là hai đội bóng mà rất hiểu nhau rồi và ờ, Aston Villa ở thời điểm hiện tại thi đấu thiên về uh, cũng là thuộc dạng tấn công và họ vẫn trung thành ờ, với cái lối đá 433 ờ, và 4 442 nhưng mà kể từ khi e, Unai Emery lên đấy thì Aston Villa đã có vẻ lì lợm hơn và họ sử dụng cái sơ đồ y như cái sơ đồ của Villarreal luôn 442 y như sơ đồ Villarreal luôn cầm so cầm bóng và kiểm soát bóng và có hai cái tiền đạo đó thì nó hiệu quả hơn ở cái chỗ họ giành được cái vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng đó dần dần cái thành tích nó cải thiện hơn đấy còn đặc biệt thì anh em thấy là cái thành tích sân khách của Aston Villa thì họ đang cải thiện hơn rất là nhiều trong cái trận đấu này đó ờ, cái thành tích sân khách của Aston Villa thì họ có có có uh, hai cái chiến thắng gần nhất đó hai cái chiến thắng gần nhất ờ, hai uh, không với Tottenham và một không trước Southampton đó hôm nay thì tuy là gặp Manchester City họ chưa để uh, chưa thắng được Manchester City uh, trong những trận đấu gần đây uh, nhưng ở thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại thì Manchester City uh, muốn thắng được Aston Villa thì uh, rất là khó rất khó thắng cách biệt rất là khó ờ, thắng thì có thể thắng được nhưng mà để cách biệt rất là khó cho nên trước tiên ấy trước tiên em có thể đi về cái kèo cả hai đội đều ghi bàn đó cả hai đội đều ghi bàn cho mình mình thấy khá là ok đấy à, khá là ok hôm giờ là mình biết anh em đang xa bờ Aston Villa rất là nhiều đó còn ấy cả hai đội đều ghi bàn trước tiên cái thứ hai nữa thì uh, Manchester City hôm nay đẩy cái tỷ lệ kèo chấp một trái uh, chấp một trái 75 rất là cao rất là cao luôn đó kèo này nếu mà anh em chơi Aston Villa thì anh em nằm sớm nằm Aston Villa còn không ấy còn không thì anh em đợi kèo hạ xuống chấp một trái 25 hoặc là một trái chúng ta hay vào cho chắc rồi, còn kèo tài xỉu thì anh em thấy ở mức 3 trái 25 có vẻ hơi khá là cao ở thời điểm hiện tại bởi vì trong quá khứ hai đội gặp nhau thì đều đi về cái mức uh, tài xỉu 3 ở tài xỉu 3 là nhiều đó cho nên anh em đợi hạ kèo nhích xuống một tí hai trái 75 hoặc là hai trái rưỡi chúng ta vào uh, cho nó an toàn đúng không và chúng ta chơi trong cái hiệp 1 trước cái đã trong hiệp 1 chúng ta đánh cái tài trong cái hiệp 1 trước đi Đấy, để hết hiệp 1 thì chúng ta sang hiệp 2 thì mình sẽ lên cái kèo ờ, chuẩn nhất trong nhóm nhưng mà cái cơ bản nhất ấy, thì anh em chơi anh em phải đợi đội hình ra sân và xem nó đá một chút thì chúng ta vào thì nó sẽ ok hơn và kèo này á thì mình không có nằm Manchester City anh em ấy mình đánh cái kèo rung cho nó chắc mình đánh kèo rung và đợi vào trận xem thế trận như thế nào đá ra sao và kèo nó có tụt xuống không đảm bảo vào trận nếu mà cái kèo nó tụt nhanh luôn tụt nhanh thật là nhanh luôn thì chắc chắn chắc chắn thì có vấn đề à, có vấn đề à, bởi vì ở thời điểm hiện tại à, Aston Villa đang đạt được các phong độ cũng tương đối tốt nha và dưới thời Emery thì có lẽ như thành tích của họ đang dần tốt lên đó và trong quá khứ hai đội gặp nhau thì Man City chưa thắng đậm được Aston Villa bao giờ đó với những cái dữ kiện trên thì rõ ràng đây là một cái tỷ lệ kèo không an toàn khi cho anh em nằm Manchester City đó ok nha còn anh em nằm cái, cái cửa nào thì tùy anh em còn khi dần tới giờ ống lăn có đội hình đấy và mình sẽ chốt lại ở trong cái nhóm mình à, chúng ta chơi kèo nào là nó an toàn đó và chúng ta đánh rung và đúng rung khoảng thời gian nào mình sẽ tranh thủ mình lên cho anh em cái tham số gung để trong nhóm anh em chơi luôn đó ở trong cái trận đấu này đó còn lại thì anh em muốn có cái hội nhóm chơi hiệu quả hoặc là anh em có cái uh, có uh, cái chỗ để anh em uh, có thể giao lưu và cũng như uh, anh em còn bị phụ thuộc ở ngoài qua thầu qua cò thì cứ việc liên hệ qua Facebook của mình đấy Facebook uh, kèo bóng trình tướng với liền không giấu anh em kết bạn vào đấy thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để tham gia nhóm mình à, và chúng ta chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn rồi, ok thì video phân tích và cái nhận định trận đấu giữa Man City và Aston Villa của mình cũng xin được kết thúc tại đây à, và còn lại ấy thì à, nếu mà anh em à, muốn lấy những cái mã kèo khác thì cự thì mình cũng lên sẵn hết vào trong nhóm cho anh em luôn đó bởi vì cái kèo mà mình à, đây là chỉ là cái đội hình dự kiến thôi đó không phải là cái đội hình chính thức nhưng nhưng à, Manchester City đến với cái đội hình này là anh em thấy là có những cái thay đổi rồi sử dụng sơ đồ 4 231 là chắc chắn Pep đang có một cái sự thay đổi nào đó đó nhằm cả mới mẻ hơn đó tránh những cái đối thủ bị bắt bài và uh, cái vị trí uh, đi của Cancelo đó, là cái vị trí cánh trái này là yếu nhất này đó thay vào Rico Lewis này đang có vấn đề đó và chắc chắn Emery cũng biết đường để khai thác vào cái vị trí cánh này nơi mà Riyad Mahrez hoặc là Leco Lewis phối hợp chưa thực sự tốt đó thì đây là cái điểm yếu nhất của Manchester ờ, City ở thời điểm hiện tại đó ok nha Đấy, thì thì uh, thì thì uh, mình nói với nãy với anh em đấy thì đội hình chỉ là dự kiến thôi còn muốn có kèo chuẩn đội hình ok nhất thì phải gần tới giờ ông lăng có đội hình chính thức thì mình sẽ lên kèo vào trong uh, nhóm mình chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn đó thì mình có thể kèo cao quá mình có thể đánh gung này à, đánh kèo cả hai đội đều ghi bàn nè kèo chấp nè còn cái tỷ lệ kèo góc thẻ thì cứ kèo này anh em cứ đi cái tại gốc hoặc là nằm Manchester City chấp gốc mình thấy khá là ok đó bởi vì hai đội này đá thì anh em thấy uh, anh em nằm cái kèo Man City chấp gốc đi ổn hơn bởi vì cái ông Aston Villa này đá kiểm lối đá của Emery thì anh biết rồi kiểm soát bóng Đấy, kiểm soát bóng thời ở Villarreal thì anh biết rồi khó xuất hiện nhiều cái gốc đó, đó. nằm chấp đi còn đừng chơi kèo tài xỉu đó thì thì uh, video của mình cũng sẽ được kết thúc tại đây và uh, nếu thấy anh em nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh uh, ấn chuông thông báo và đồng hành uh, cái kênh mới giúp mình uh, để mình có động lực mình lên tiếp cái những video chất lượng hơn ok xin chào và hẹn lại anh em vào những cái video sau